Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe có phanh của Newly Có tải trọng là 1 tấn và nâng cao 1m6 Thì uh, những cái điểm đặc biệt của xe uh, nâng Newly Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là cái thương hiệu Newly là một cái thương hiệu đã có tiếng tại Trung Quốc Và được rất nhiều những chủ xưởng kho bãi tại Trung Quốc sử dụng rộng rãi Tại Việt Nam thì thương hiệu Newly cũng được uh, mọi người biết đến rất là nhiều Đây là toàn cảnh dưới chiếc xe thì à, đầu tiên thì mình có thể nhắc đến New Linh là bởi vì màu sơn màu cam rất là màu đỏ cam rất là đặc trưng và sơn là một lớp sơn tĩnh điện thì à, lớp sơn này thì sẽ có khả năng là giúp cho các bạn trong cái môi trường làm việc nếu như mà ở bên ngoài thì sẽ không bị à, ăn mòn và không bị ảnh hưởng ngoài ra thì nó sẽ có thể à, chống điện trong quá trình làm việc thì các bạn có thể bảo đảm an toàn hơn về mặt càng xe thì được uh, vót và bo tròn hai cái mặt này thì các bạn đều có thể kéo dịch vào để phù hợp với cả công việc của các bạn uh, hệ thống phanh của xe có phanh của Newly của chiếc xe có phanh thì sẽ là hệ thống tay bóc và khi các bạn mà có thể đạp lên cho hành trình kéo hẳn các bạn kéo xuống hoàn toàn này thì mới bắt đầu có thể đạp lên được nhá và các bạn đạp lên khi đạp lên được hành trình thì sẽ có một con lăn quá trình đạp lên chỉ khoảng cách là tôi mỡ bò để giúp xe được đảm bảo trong việc uh, nâng hạng được người mới hơn đó trục thủy lực thì rất là mạnh mẽ trục thủy lực của xe Newly thì các bạn có thể sử dụng nó rất là bền trong quá trình sử dụng gần như là các bạn không cần phải à, đổi hoặc là các bạn nếu như mà chán thì các bạn có thể thay xe thôi và khi đến chiều cao rồi tối đa thì các bạn có thể hạ phanh Uh, nếu như mà chiếc xe nó không phanh thì mình sẽ có một cái núm tay cầm ở đây Còn xe có phanh thì mình sẽ hạ lưng mình uh, tay cầm điều khiển cái này thì rất là đơn giản các bạn có thể cầm và bóp xả Việc nâng sảng nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào việc các bạn bắt lên như thế nào nhé Sau khi hạ xuống các bạn thì phạt phanh này để cố định Ngoài ra thì chiếc xe có phanh của bên mình thì phải có một cái phanh xe cố định hàng hóa và khi mà xe cho lên xe tải thì sẽ cố giúp xe được cố định giảm bớt cái việc di chuyển của các bạn hơn chiếc xe này thì ờ, được ờ, về phương tiện di chuyển thì sẽ được có bốn bánh và hai bánh đỏ là bánh PU bọc loại thép cho việc nâng khối với phía trên sẽ là hai bánh nhỏ Xe của Newly thì ờ, các bạn ờ, có thể sử dụng được ờ, trong quá trình sử dụng được hoàn toàn được lâu dài cũng như là nếu như các bạn có cần hỗ trợ mình về xe thì, thì bên mình đang có rất là nhiều những cái dòng xe với cả những cái tải trọng nâng khác nhau bàn nâng phần phía trên này thì sẽ có mặt bảo vệ tại cái xe này thì sẽ có mặt bảo vệ và cũng sẽ được cố định rất là chắc chắn đảm bảo để cho không bị tránh bị rơi hàng hóa cũng như là đảm bảo hàng hóa không bị rơi trong quá trình làm việc của mình thì sẽ được đảm bảo và an toàn hơn sau đây thì mình sẽ tiến hành vận hành xe để các bạn xem nhé Ok, sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình sẽ tiến hành vận hành để các bạn xem về chiếc xe này nhé Đầu tiên thì à, mình sẽ nâng hạ lên Mỗi lần lên thì mình sẽ được khoảng uh, à, 2cm và việc nâng hạ này sẽ kéo dài trong vòng một phút việc nâng hạ thì hoàn toàn nhanh chóng các bạn có thể đạp chân này phần phía đạp chân này thì cũng sẽ có thêm một cái miếng cao su ma sát để giúp cho các bạn trong cái quá trình mà đạp lên thì nó sẽ ờ, giữ được cố định không bị mất sức ngoài việc uh, đạp chân thì các bạn có thể ờ, kéo bằng tay bằng càn gật càn gật này thì ờ, phù hợp với ờ, chiều cao và kích thước của người châu Á của mình nên là nó rất là dễ dàng trong cái vấn đề nâng hạ phần phía trên này thì mình sẽ có sơ đồ tải trọng hồ sơ tải trọng để các bạn xem nhé các bạn chú ý về cái hồ sơ tải trọng càng lên cao thì um, tải trọng nó sẽ càng phải nhẹ đi thì mới đảm bảo được cái uh, chiều cao cũng như là độ an toàn của xe đây là chiều cao khi mà mình đã lên được hết cỡ này nó phù hợp với cả những cái kho bãi nâng khoảng 2 tầng và sau đấy thì anh xả xả hạ van chỉ cần uh, bóp tay bóp thôi các bạn ạ okay rồi xả nhanh hay chậm thì đều phụ thuộc vào mình nhé đây bây giờ anh đang hạ nhanh đó lốp xe hai bánh trước của bên mình là bánh xe uh, lông nha di chuyển xe không xảy ra gì ờ, hoàn toàn bằng ờ, tay cầm vẽ vào phanh lại khi mà các bạn muốn cố định Hiện tại thì video của mình đến đây là kết thúc rồi Nếu như mà cần liên hệ thì các bạn có thể liên hệ với mình Qua số điện thoại 0868 501 195 Hoặc truy cập vào website phenongviệtnhật.org để mình có thể hỗ trợ các bạn nhé Ngoài ra thì bên mình xuyên những dòng xe newly và thang nâng thang nâng người à, nếu như các bạn ờ, có nhu cầu về um, thiết bị nâng hãy liên hệ với mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video